tiếp cái này gửi nhá gửi theo ừ, ấy ừ, ừ. rồi đi đi đi đi đi đi thôi đi đi đi đi có khi sáng hơn máy quay camera điện thoại này chấm nó cao hơn máy nhưng mà cái kia nó chuyên dụng cái ống tính ống tính của nó to máy cái này sáng <laughs> đây còn thùng này nữa này vừa đủ này bốn mươi kg thùng thùng to thùng to sợ nó sợ sợ nó bê nó không được